khuyến mãi sẽ giới thiệu một dòng bếp ga dành cho thị trường à, nội địa Nhật để test bếp giao cho khách đây. Đây là nội thất của bếp. Hiệu bếp là Rinnai, model của nó là KG560NL. Thì trước khi à, test những cái tính năng của dòng bếp này á, thì tôi sẽ giới thiệu à, qua một số bếp hiện tại của shop đây để các bạn có thể tham khảo. Thì bạn nào mà đã chọn cho mình được một mẫu ưng ý và phù hợp với cái mức giá các bạn muốn mua thì mình có thể chụp lại cái màn hình ngay vị trí con đó và kèm gửi thêm cái mã số này mã số ở đây đây là cái mã số của bếp đây để nhân viên chúng tôi có thể ờ, gửi hình được chi tiết hơn cho các bạn xem các bạn có thể gửi ờ, qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook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 nó sẽ tăng cái nhiệt độ của que cảm biến này lên 300 độ đây thì nó mới sẽ khóa ga đó. nhưng à, chỉ 300 độ thôi rất là bất tiện vậy shop chúng tôi cố gắng một cái loại công tắc rang để à, chúng ta có thể nấu hoặc là rang những món mà có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị à, khống chế cái nhiệt độ nữa là như cái công tắc này đây các bạn sử dụng thì mình sẽ gạt về vị trí bên trái sẽ bật cái tính năng rang nó lên thì ở cái que cảm biến đó nó sẽ chịu được cái nhiệt độ tối đa không sợ bị khống chế nhiệt độ nữa khi các bạn không sử dụng thì mình sẽ gạt về vị trí bên phải này để tắt tính năng rang đó đi có một số bếp thì nó cũng có tích hợp có tính năng là rang ở trên bếp này nè thì ờ, shop sẽ gắn tích hợp vào cái nút 3 giây này thì khi các bạn sử dụng <coughs> các bạn sử dụng thì mình cũng sẽ đè giữ cái nút này 3 giây để nó sáng cái đèn lên thì nó cũng sẽ tăng cái nhiệt độ lên tối đa các bạn không sử dụng nữa thì mình sẽ nhấn vào nút này một lần nữa để tắt đi bếp nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường ừ, bạn nào mà có nhu cầu sử dụng tính tính năng rang đó thì có thể liên hệ đến shop để nhân viên có thể tư vấn hỗ trợ thêm ở vị trí số 1 này đây đây là dòng bếp Rinnai có mặt men chống xước giá là 1 triệu 7 tiếp theo ở vị trí số 2 đây là dòng bếp cũng là dòng bếp Rinnai có mặt men chống xước giá 2 triệu 2 năm sản xuất của nó là năm 2017 thì bếp này tôi sẽ tặng kèm thêm một cặp kiềng dự phòng và <coughs> đã gắn cái công tắc rang vào rồi nè ở vị trí số 3 này đây là dùng cũng là bếp Rinnai có mặt men chống xước năm sản xuất của nó là năm 2017 nhưng mà giá thì nó chỉ nằm ở một triệu rưỡi thôi là vì ở cái mặt này nó đã bị ố đây và cũng đã được gắn cái công tắc rang vào rồi tiếp theo ở vị trí số 4 ờ, cũng là bếp mặt men chống xước giá 1 triệu 6 cũng đã gắn công tắc rang tiếp theo nữa đây là dòng bếp số thứ tự là số 5 hiệu Paloma có mặt sơn tĩnh điện nè tiếp theo ở vị trí số 6 ờ, Rinnai năm sản xuất của nó là năm 2019 giá 2 triệu 9 có tặng kèm thêm một cặp kiền dự phòng và đã gắn cái công tắc rang vào rồi tiếp đến ở vị trí số 7 này đây là dòng bếp Paloma đây là dòng bếp nút nhấn có mặt men chống xước giá thôi của nó đây thì giá này thì tôi vẫn chưa có cập nhật thì các bạn quan tâm đến kiểu bếp này thì có thể à, chụp lại và liên hệ đến shop chúng tôi sẽ báo giá cho các bạn xem à, sẽ báo giá và gửi hình chi tiết cho các bạn xem tiếp theo ở vị trí số 8 này thì đây là dòng bếp có mặt sơn tĩnh điện và bếp này này thì nó sẽ có chức năng đây nấu nước nấu cơm nấu cháo ở bên trái thì nó sẽ có nhọc địa chỉ chọn nhiệt độ chiên chế độ rang nút 3 giây và bếp nướng thì nó sẽ có hẹn giờ nướng tiếp theo ở vị trí số 9 ờ, này ở vị trí số 9 này thì là dòng bếp uh, nó cũng có mặt men chống xước giá là 1 triệu 9 tiếp theo đến ở vị trí số 10 đây là dòng bếp Paloma đây là cũng là mặt men chống xước đây Ừ. giá 2 triệu 2 thì đây là một số dòng à, bếp có những cái chức năng an toàn cơ bản thì tôi cũng sẽ tiếp tục giới thiệu thêm qua một số dòng à, bếp âm ga âm từ âm và những dòng bếp mặt kính full chức năng thì ở vị trí số 13 này thì đây là cái hàng dùng lướt bếp ga âm có mặt men chống xước đây bếp này thì nó sẽ được sản xuất vào tháng 8 năm 2019 tiếp theo ở vị trí số 14 cũng là dòng bếp Rinnai bếp ga âm Rinnai mặt kính cường lực tràn viền màu đen cái kính của nó là mặt kính màu đen thì bếp này nó sẽ có những cái chức năng nấu nướng thì ở bếp nướng thì nó sẽ có tính năng là nướng tự động theo loại thực phẩm và hẹn giờ nướng ở bếp bên trái thì nó sẽ có chức năng là nấu nước hâm và chọn nhiệt độ chiên ở bếp bên trong thì nó sẽ có tính năng nấu cơm và nấu cháo bếp này thì nó sẽ có hẹn giờ nấu cho cả ba bếp và một bếp nướng tiếp theo đến với cái hàng trưng bày ở vị trí số 15 này bếp này có mặt men chống xước không có sẵn bút bài dây chưa cái hộp kia nè coi trong đây nè có không ừ. thì bếp này á là cái hàng trưng bày được sản xuất vào tháng 9 năm 2019 mặt men chống xước màu đen Tiếp theo đến với dòng bếp từ Toshiba Bếp từ âm Toshiba đây Giá 3 triệu rưỡi ừ. Thì tiếp đến tôi cũng sẽ giới thiệu thêm qua một số dòng bếp mặt kính full chức năng Ở vị trí số 17 này Đây là dòng bếp Rinnai mặt kính cường lực có viền bằng inox Thì bếp này ở bếp bên trái nó sẽ có tính năng là nấu ờ, cơm, nấu cháo và hẹn giờ nấu còn bếp bên phải thì nó sẽ có chức năng là chọn nhiệt độ chiên nấu nước và hâm và nút 3 giây chế độ rang ở bếp nướng thì nó sẽ có tính năng là nướng tự động theo loại thực phẩm và nút điều chỉnh ngọn lửa nướng à, theo loại thực phẩm đó là nút điện tử tiếp theo nữa là có hẹn giờ nướng nút điều chỉnh ngọn lửa lớn nhỏ là nút điện tử bếp này đó đặc biệt hơn thì nó sẽ có nồi đặt lên thì nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng bếp ở vị trí số 17 này đây Tiếp theo ở vị trí số 18 cũng là dòng bếp Rinnai mặt kính cường lực. Thì những cái chức năng nấu của nó nó cũng giống như những dòng bếp full chức năng khác nhưng mà nó sẽ thay đổi cái vị trí bên phải hoặc là bên trái. Đó là thiết kế của nhà sản xuất để phù hợp với cái ờ, người dùng theo cái ờ, thói quen của mỗi người. Ở bếp nướng thì nó chỉ có hẹn giờ nướng, nướng thì vẫn là nướng hai tầng lửa. Tiếp đến ở vị trí số 19 thì đây là dòng bếp Paloma 61 VWCK thì bếp này nó sẽ hơn những cái dòng bếp khác thì nó sẽ có là hẹn giờ nấu cho cả hai bếp thì đây là cái mặt hiển thị uh, cho cái bếp đây hiển thị của cái bếp mô phỏng của hình bếp đây nó các bạn nhấn vào cái biểu tượng đồng hồ á thì đèn nó sẽ sáng lên sáng bên nào thì nó sẽ hẹn giờ cho bếp ở bên đó tiếp theo ở vị trí số 20 bếp Rinnai mặt kính cường lực Bếp này được sản xuất vào năm 2016. Thì bếp này nó sẽ hơn những con bếp khác là nó sẽ hẹn giờ cho cả hai bếp nhưng mà nó lại sử dụng riêng cái đồng hồ hiển thị nè. Hẹn giờ nấu cho cả hai bếp. Chọn nhiệt độ chiên. Tiếp theo nữa là ở bếp bên trái này thì nó sẽ có tính năng là rang nút 3 giây, còn ở bếp bên phải thì nó sẽ có thêm tính năng là nấu nước và nấu cơm. Ở bếp nướng thì nó sẽ có tính năng là hẹn giờ nướng, nướng tự động theo loại thực phẩm và cái nút điều chỉnh ngọn lửa nướng là nút điện tử tiếp theo ở vị trí số 21 cũng là dòng bếp Rinnai mặt kính cường lực đây thì bếp này nó cũng giống như những con bếp ờ, Rinnai kính khác nhưng mà ở bếp nướng thì nó chỉ là nướng một tầng lửa thôi xin việc hả bếp này mới trở về đó kiểu in sơ xuống trả lại tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu thêm qua một số dòng à, bếp từ đây là những dòng bếp từ âm thì đây là những dòng bếp từ mà shop vẫn chưa vệ sinh để đưa ra những cái giá phù hợp nhất thì, à, bạn nào muốn vệ sinh thì mình à, có thể liên hệ đến shop và sẽ được thêm cái phí vệ sinh vào cộng thêm phí vệ sinh như ở vị trí số 22 này giá nó 2 triệu 7 đây bếp từ thì những dòng bếp từ này thì shop cũng sẽ có bảo hành và trước khi giao thì sẽ có một cái clip ờ, test thử bếp cho các bạn xem những bếp mà có công suất trên 2.000W á, thì nó sử dụng nguồn điện là 200V các bạn có thể sử dụng vào điện lưới 220 của mình ở nhà đều sử dụng được còn bếp mà sử có cái công suất của nó dưới 2.000W á, thì nó chỉ sử dụng nguồn điện là 100V thôi nên các bạn phải ờ, sử dụng qua ổn áp hoặc là biến áp sử dụng ổn áp biến áp thì phải có cái công suất tương đương còn về dây dẫn á, thì à, các bạn nên đi dây dẫn có tiết diện lớn từ 4 chấm cho tới 7 chấm để đảm bảo được cái công suất nấu của bếp để trở lại với video clip chính ngày hôm nay á, thì tôi sẽ giới thiệu là qua test dòng bếp ga Rinnai KG560L để giao cho khách đây là nội thất của bếp đây bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem nội thất và test những cái tính năng của bếp bếp này có mặt men chống xước này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 nên nó sẽ không đủ độ dài với cái hộp pin thì tôi có kèm thêm một cái lò xo nè thì khi nhận bếp về á các bạn sẽ móc một đầu của cái lò xo tôi cũng đã cày hở cái chân ra nè vào cái lỗ phía trước của cực dương đây cái lỗ ở phía trước cực dương này là dấu cộng để nó tiếp xúc được với nhau và nó cũng sẽ không bị trượt các bạn đẩy cái dấu trừ vào bên trong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 chạm đáy nồi này á, thì nó chỉ chịu nhiệt độ là hai trăm rưỡi thì nó sẽ khóa ga nhiều khi các bạn rang hoặc nấu những món mà có nhiệt độ cao á, thì nó sẽ bị tắt lửa khi đạt đến nhiệt độ là khóa ga rất là bất tiện thì shop chúng tôi có gắn thêm một cái loại công tắc rang thì đây là cái loại công tắc rang đây các bạn à, sử dụng khi mà mình rang hoặc nấu những món rồi có nhiệt độ cao thì các bạn sẽ gạt về vị trí bên à, trái này tính năng rang đó sẽ được bật lên thì các bạn có thể nấu à, hoặc là rang những món có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị khống chế nhiệt độ ở cái que cảm biến này nữa khi các bạn không sử dụng tính năng rang đó thì các bạn sẽ gạt lại vị trí bên phải này để tắt tính năng rang đó đi bếp nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường đó là bếp nó không có cái nút 3 giây ở trên bếp có một số bếp có cái ờ, tính năng rang á, ở trên bếp là cái nút 3 giây á thì nó cũng chỉ tăng cái nhiệt độ của que cảm biến này lên 300 độ thôi thì nó cũng sẽ tắt lửa rất là bất tiện các bạn mà có nhu cầu gắn sử dụng cái công tắc rang đó thì ờ, shop sẽ gắn tích hợp vào cái nút 3 giây đó khi các bạn sử dụng thì mình sẽ đè giữ cái nút 3 giây đó để nó sáng đèn lên thì các bạn có thể rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao được thoải mái khi các bạn không sử dụng nữa thì mình sẽ nhấn vào cái nút đó một lần nữa nút 3 giây á, một lần nữa để tắt cái tính năng rang đó đi thì bếp nó cũng sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường bạn nào có nhu cầu sử dụng cái tính năng rang đó có thể liên hệ đến shop qua số điện thoại là 0909